Tiếp thị liên kết kiếm tiền bằng cách nào? Bạn đăng ký một trang web có tiếp thị liên kết sau đó lấy link sản phẩm đi chia sẻ. Khi có người mua sản phẩm, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Vậy hoa hồng được bao nhiêu? Tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn tiếp thị. Chi tiết hoa hồng và cách tiếp thị như thế nào? Hãy cùng vào xem vâng, video à, nhé. Chào các bạn, trở lại kênh youtube Thông Nguyễn. Thì tiếp tục cái chủ đề mà làm tiếp thị liên kết Affiliate à, với uh, à, CV hôm trước mình đã chia sẻ với bạn cách đăng ký và cách uh, viết bài lên blog viết bài lên uh, facebook hôm nay mình tiếp tục các bạn chia sẻ lên một cái mạng xã hội khác nữa đó là mạng xã hội uh, telegram đó thì cũng tương tự giống như những bài lên facebook thôi thì bạn cũng viết bài hình ảnh sau đó bạn sẽ đăng lên trên ờ, mạng xã hội mình sẽ lấy một chủ đề làm affiliate đây đường link nè đó đường link này để ờ, các bạn mà chia sẻ ra thì bạn nên rút gọn cho nhìn đẹp mắt xíu chứ bạn để dài quá thì nó nhìn không hay bạn vào ờ, goo.gl thôi, bạn sẽ rút gọn cái link rút gọn này bạn có thể theo dõi nó lượt click vào bao nhiêu đó để bạn có thể theo dõi lượt nhấp chuột được cũng rất là hay rồi mình sẽ viết một bài bên uh, Facebook đi tại mình lấy cái uh, lấy những ký tự đặc biệt đồ thì bên phúc mới có mình khác vàng kiếm này không hello đây chưa được hả các bạn sẽ copy đó nhìn cái link này nó thấy, thô kẹt quá bạn có thể cũng gọn bằng bích chấm ly cũng được mình sẽ ghi cái tiêu đề bình quân từ 10 triệu đến 20 triệu mỗi tháng à, có thể cao hơn đầy vào năng lực của mọi người rồi bạn sẽ à, để những cái à, ký tự vô nhìn cho đẹp xíu còn là trang trí á đây đó sẽ là cái quà rồi mình sẽ um, kêu mỗi tên chỉ vào đó thì họ click vào họ có thể uh, xem và dạ, đăng ký rồi mình sẽ à, đây mình sẽ trở, lại cái à, quan trị web này đi mình kiếm cái, bài à, bên city lúc đầu hay hơn mình sẽ lấy cái bài hướng dẫn để uh, giúp họ có thể xem xem chi tiết trước khi sử dụng đó tham khảo thì đây là cái giao diện quản trị của một website đó bạn à, có thể cập nhật lâu ừ. lâu nó sẽ có những cái gói nó cập nhật lên đó các bạn sẽ vô cập nhật lại thì mình sẽ qua cái giao diện của landing page đi website bình thường thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không landing page thì à, đây đây là các quản trị của Lanvest thì mình đa phần à, dùng những bài viết trong Lanvest cho nên tỷ lệ nhấp chuột và à, vào trang nó rất là cao so với à, những cái trang khác những cái trang của website à, kiếm tiền trên điện thoại nè nói chung nó nhiều trang lắm bà rồi tự tay thiết kế lên page nè như cái trang này mình à, bỏ đâu rồi thôi mình cứ lấy cái mẫu vậy đi mình sẽ thiết kế một cái à, cái một hình ảnh nhìn cho bóng mát xíu đây nhìn vào nó cũng hấp dẫn hơn đó là hình ảnh để mình chiêu mộ người ta làm affiliate thì bạn à, thay vì máy bạn yếu thì bạn có thể sử dụng phần cava thì nó cũng giống giao diện giống như à, giống như à, sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh rồi thôi đó nó có nhiều hình ảnh mình toàn sử dụng bằng cái phần mềm này không bạn sẽ tạo một cái mẫu quảng cáo sách cái ảnh này công cụ nè sinh nhật này. Đấy, trồng đủ thứ hết bạn quảng cáo hình ảnh là quảng cáo trên Facebook rồi à, cứ lấy cái nào cũng được một hai à, sáu hai tám đi nó rộng hơn chú ý là khi mà bạn làm này bạn sẽ sử dụng cái ngôn ngữ là tiếng Anh nha thì bạn sẽ bỏ dấu được bạn sử dụng tiếng Việt thì nó ra nó gói đó thì à, những cái mẫu mà nó có thể cho mình đó, mẫu free nè những mẫu về tính phí thì mình sẽ à, lấy những hình ảnh mà mình đã tải lên để mình sẽ làm cái à, đây đầu tiên mình sẽ đưa một cái hình ảnh vào cái máy tính để làm cái thị liên kết mà rồi mình sẽ đưa cái hình ảnh à, cái thị này vào đây nữa đây từ từ mình sẽ đưa hình ảnh này trước rồi sẽ đưa cái này qua này nhỏ thôi để để xuống đây đó hoặc là bạn có thể tạo hình ảnh em được rồi bạn sẽ đào lớp nó xuống bạn sẽ chọn là png hoặc là GPG trong cái nào cũng được rồi bạn sẽ lưu lại sẽ như số 1 ờ, này rồi bạn sẽ qua đây bạn chèn ảnh vô tải ảnh lên rồi bạn sẽ xuống siêu bằng lớp siêu mẫu số 1 gì rồi mở lên rồi bạn sẽ chia sẻ ngay rồi bạn sẽ lấy cái link này và bạn à, qua cái giao diện của thằng telegram bạn cái việc post bài lại thôi đó đơn giản thôi bạn có thể đính kèm xem, ok đó cứ tương tự vậy rồi những giống khác như vậy bạn sẽ tải hình ảnh số 1 PNG rồi ok xem, ok thì làm sao để tham, tham gia được nhiều nhóm thì tí nữa mình sẽ chỉ cho bạn hướng dẫn các bạn rồi tương tự vậy thì trong những video sau mình sẽ chia sẻ các bạn những cái nhóm của Zalo thì cũng rất là hiệu quả mỗi lần các bạn mà post bài lên thì nó sẽ có ờ, số lượng người truy cập vô khoảng từ mấy chục ngàn người các bạn cái, cái tỷ số Zalo hôm nay nó sử dụng rất là nhiều cho nên à, đăng bài viết lên cũng rất là hiệu quả thì xưa mình bán hàng cho thằng Unica cũng nhờ vào Zalo không à nhưng sau thời gian mình bận rộn mình không bán nữa cho nên à, bây giờ cũng à, giảm đi doanh thu của Unica trước kia mình chỉ bắt lên bắt lên lên thôi mà kiếm một tháng mấy triệu bạc á đó tương tự vậy rồi lần lần bạn cứ post hết những nhóm bạn tham gia thôi thì khi người ta thấy hay người ta click vào bên CV này không biết sao cho bên ờ, bên CV này lên như giữ được 45 ngày còn bên Unica là bạn ờ, cứ thả lên vô khi người ta click vào là trong vòng 45 ờ, ngày người ta quay lại ta mua click trực tiếp vô Unica thì bạn nhận có tiền bạn nhận hưởng hoa hồng rồi hay chỗ đó ok đó bạn cứ thế thôi mỗi ngày việc bạn cứ ờ, làm một cái bài viết và các bạn có thể viết bài lên ờ, lên cái website của mình và sau đó bạn chia sẻ thấy đường link vừa chia sẻ website luôn đó rất là nhiều nhóm không nhiều group đó thì để tham gia được cái group này mình đã tắt rồi à. thôi mình sẽ ra khác đi đây mình có một cái trang đó là trang recoil thì trang này là một cái trang gọi là gọi là bạn kiếm tiền bằng cái cách là gọi là gì ta kiếm ờ, đồng crypto si á nghĩa là bạn bảo vệ một cái lượng dự án nào đó khi mình nó có lời thì nó sẽ chia cho bạn đây ví dụ như cái, ờ, cái dự án ờ, Omi Bit nè là 24 đô thì cái này nó đã không còn tác dụng đây một loại dự án khác đây mình coi dự án này mà nó còn đi đây giải khi dự án này thương mại nè đó là một đô dự án này 15 đô thì đã mất rồi không còn đó, dự án 7,5 đô đi đó thì bạn click vào đây bạn sẽ làm nhiệm vụ bạn sẽ chia sẻ lên telegram hay chia sẻ gì đó thì nó sẽ tăng năng lượng cho bạn đây ví dụ mình chia sẻ lên telegram xe mở trong desktop rồi bạn xe bất cứ một cái nhóm nào đi đây ok rồi thì nó sẽ bắt bạn làm nhiệm vụ đây bạn có thể truy cập cái trang web này hoặc là ở đây nó không có telegram mình sẽ qua cái, à, cái khác đi nói chung nó nhiều cái lắm bạn có đủ cái mạng xã hội chứ thì bạn có thể tham gia vào đây để à, kiếm tiền hoặc là có thể là vô để tham gia những cái group của nó những trang web này nó không có telegram sẽ tìm những trang khác cho mỗi ngày các bạn cứ vô những cái trang thôi là các bạn có rồi à. đó bạn xuyên các bạn có thể bảo vệ những cái, cái lượng án này thì là bạn mỗi ngày bạn ngồi là chia sẻ thôi khi mà nó thành công lên sàn tốt thì sẽ chia sẻ cho các bạn cái lợi nhuận là 18 đô vô hạn nha đó còn là nhóm telegram này đó đây có nè tham gia những nhóm này đó, bạn bấm view view group thôi ở trên ờ, telegram rồi bạn bấm join group đó là bạn được tham gia ok cứ như thế là bạn ờ, mỗi ngày bạn mở ra bạn cứ tham gia được nhiều nhóm rồi đó. cứ vào cảnh nữa thì bảo vệ những cái lượng án này bạn làm đủ hết cái điều kiện của nó thì cứ mỗi ngày bạn mở ra thì thời hạn của nó là cái tùy theo trang cái này là 10 13 tháng 2 này không còn áp dụng Android đó Android mà để Android mà mà để thời hạn á là nó áp dụng mà nó không còn áp dụng nghĩa là cái này nó hết hạn rồi các bạn đó những cái khác vậy thôi cái đó là cái cách để tham gia những cái ờ, những cái nhóm trên telegram đó các bạn có thể vào cái trang đó trang truy ờ, com nó có rất nhiều cái group của telegram và những cái group của ờ, thằng này nè đó những mạng nước ngoài á tương tự vậy bạn có thể là kiếm những cái group khác ví dụ như 3,8 ờ, đô nè nền tảng nè thì, thì tải xuống là rơi hoặc là này cũng không áp dụng anh rút nữa nó đã hết hàng rồi thì nhiều người kiếm tiền cho nó rút này cũng rất hay mà ra kiếm là một hai ngàn đô tháng bình thường á đó. khi hên xui bảo vệ những cái lượng những cái trang chia sẻ những cái trang này nè đó tốt các bạn có thể đạt được những cái cao đây những trang này còn rút nè bây giờ coi nó còn thời hạn nè chung là Everest bạn phải áp dụng nhiều cái nữa chứ không phải là đây có Telegram rồi mở trong desktop đó các bạn tham gia star bắt đầu rồi ok rồi văn à, thì bạn cứ lấy những cái bài viết những cái sản phẩm và bạn muốn ờ, tiếp thị liên kết của CV thì trong những video kế tiếp nữa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái trang web tiếp thị liên kết khác nữa trong Việt Nam giờ nó rất là đa dạng rất nhiều trang thì ờ, bạn nào đang xem video nếu chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút vào, vào nút đăng ký còn bạn nào mà đã đăng ký rồi thì hãy ủng hộ mình một like hoặc là share giúp mình